Cuối giờ chiều hôm qua, hàng trăm người đã phải xếp hàng nối đuôi nhau dưới cơn mưa trên quốc lộ 1K vì à, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe nằm chắn hết làn đường. Tới 18 giờ chiều, đội xử lý tai nạn thị xã Sĩ An, tỉnh Bình Dương mới giải quyết xong hiện trường vụ va chạm liên hoàn giữa một xe máy và 4 xe ô tô trên quốc lộ 1K. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trước đó khoảng 16 giờ 20 phút, xe máy biển số 60R7 2997 chở theo hai nam thanh niên chạy trên quốc lộ 1 k hướng Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua khỏi Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa, thị xã Sĩ An, tỉnh Bình Dương khoảng 500m thì bất ngờ chuyển vào làn ô tô rồi xảy ra va chạm với xe tải biển số 51C00673 chạy cùng chiều phía sau. Vụ việc làm chiếc xe tải này thắng cấp làm ba xe ô tô chạy phía sau không xử lý kịp đã tông vào hiện trường tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 5 xe. Tại hiện trường, các phương tiện dính chặt vào nhau hư hỏng, bóp méo, rất may hai nam thanh niên đi xe máy chỉ bị thương nhẹ.